Chào các bạn, mình là Kèn đây Quay chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Bước vào tìm hiểu những cách để mà nói chuỗi lại với nhau à, Còn được gọi là các dòng dữ liệu string Qua cách để định dạng giá trị string nha Và nếu các bạn thấy thích video này Các bạn có thể nhấn like và subscribe Để ủng hộ mình để mình có thêm nhiều động lực Để làm video Vậy nếu các bạn có ý kiến gì sau khi xem video này thì các bạn có thể vào phần comment và bình luận một vài ý kiến hay câu hỏi gì đó để mình có thể phản hồi và trả lời thực hiện theo yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Thì việc nói chuối cũng là một trong những uh, những cái vai vai trọng trong những uh, lĩnh vực như là phần scientist. Thì đầu tiên mình sẽ trả lại hai chữ viết. Đầu tiên là biến A ghi là hello yeah dạ, đi là bơi bạn my name is kia rồi chúng ta thấy như vậy đúng không giờ chúng ta thử chúng ta đã biết lệnh free là dùng để in rồi chúng ta in biến e là đây nó ra biến e là hello tại in biến bơ nó ra my name is kia nhưng giờ mình muốn theo ý của mình là hai cho hai cái bía này ấy, nó đối là với nhau thành một dòng và nó đọc cùng một lúc luôn Tao nó đọc cùng một lần vậy chúng ta sẽ làm như thế nào well sẽ có rất nhiều cách cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ đỡ hai cái biến ở đây qua chúng ta đỡ một dấu toán tử và chúng ta ai cũng hay biết đó chính là dấu cộng thường dùng để nói số nhưng trong lập trình này đối với dữ liệu string thì nó sẽ nói lại cho nó có cộng số là như 1 cộng 2 bằng 3 mình nó sẽ là 1 cộng 2 bằng 12 như vậy đó và khi mình in ra nó lại ra kết về như mình mong đợi hello my name is Kia và nếu có cách khác thì các bạn có thể đỡ dấu phẩy như thế này đây hành hello my name is Kia nhưng nó chỉ khác với dấu cộng một điều là nó sẽ nó sẽ đỡ một dấu uh, dấu khoảng cách ở đây đỡ phân biệt được hai giá trị nên là mình không cần cái, cái ờ, phân của chấm này về vậy còn nếu mà mình đợi dấu cộng thì nó sẽ nói lại luôn nó có đợi dấu uh, dấu uh, dấu chấm chấm dấu space hay là khoảng cách ở giữa hai cái đó được phân biệt như vậy đó nhân kiếp nhân chúng ta sẽ thường thay dùng dấu cộng hơn bởi vì dấu phẩy này à, dấu phẩy này nó cũng được sử dụng nhiều nhưng mà tùy theo nhiều nhưng mà dấu cộng sẽ được dùng theo nhiều trường hợp khác nhau dấu phẩy nó có một cái điểm bất lợi nó sẽ đỡ một cái dấu khoảng cách ở giữa một khi mà chúng ta có những trường hợp mà không muốn giấu dấu à, cách nhưng nó vẫn đợi dấu cách thì nó sẽ hơi bất lợi đây nó sẽ đợi dấu cách còn cái lời của nó đối với khác với cái dấu cộng mà nó có lợi đó chính là chúng ta có thể đỡ những cái biến có dữ liệu khác vô và nó vẫn cộng lại nó vẫn nói lại nó ra đặt biến sơ thành 8 đi mình đỡ đây là à, I am đây I am giờ chúng ta thử phải vơ đầu giờ mình thử đổi e cộng vơ cộng sơ thì nó ra lỗi không bởi vì nó nói là cái cái dạng dữ liệu string không thể nói là với dạng dữ liệu in trong cái trường hợp này được chúng đây đợi dấu phẩy vào như thế đây đây chúng đây đợi dấu phẩy hết vì khi chờ chúng ta sẽ thấy hello my name is Kian I am 8 như vậy đó nó chỉ nó chỉ nói lại mặc dù nó ở dạng dữ liệu khác nhau nhưng chỉ đề cập phổ biến dành cho dạng dữ liệu stream với in thôi chứ nó không có được cập phổ biến cho mấy cái kiểu dữ liệu khác như là dạng list hoặc là poly và nhiều dạng khác nói chung là vậy đó giờ chúng ta nhưng mà dấu cộng nó làm sao được dấu cộng mà nó có thể nối lại những cái uh, kiểu dữ liệu khác thì nó làm thì chúng ta có thể làm nó một cách rất dễ dàng đó chính là định dạng chữ thì trong những ờ, bài học trước ờ, trong những video trước thì mình để cũng có hướng dẫn cho các bạn cách để mà chuyển đổi từ dạng in sang dạng string là từ dạng số số 8 chuyển sang lại thành số 8 nhưng mà thành chữ nên chúng ta không qua cái đó nữa bây giờ ai em vậy chúng ta cũng có thể làm đi hình user bằng 8 lâu đây cộng cho chúng ta đỡ ham uh, ờ, str vô viết tắt code string để cho nó biến đổi thành string và nó thực cộng lại được như vậy nhưng chúng ta có một cách nhanh hơn được cách thở lên như vậy thì mình lại biến sơ thành tém như bình thường mình đỡ hai cái dấu nhặt nhọn ở ở sau cái dòng bơ này I am ha. rồi khi mình chạy thì nó sẽ bị lỗi mình bỏ dấu sơ đây đi rồi chạy nó sẽ có hello my name is Kian I am với hai cái dấu nhạc cho à, nhẹ nhỏ thì các bạn sẽ thắc mắc rằng nó là được dùng để làm gì thì nếu bạn suy nghĩ theo cách đơn giản thì nó sẽ được dùng để đỡ mấy cái giá trị biến vô trong cái ờ, giữa hai cái ờ, phần nhạt nhọn này như đỡ vật gì đó vô trong cái hộp ấy các ký hiệu vậy chúng ta sẽ làm như thế này chúng ta tạo lại biến đơn đi cho đơn giản chúng ta ghi biến đơn lại làm thành Ờ, bơ trống format rồi ta lựa nhạc cho vô ta ghi sơn và chúng ta chỉ cần uh, e cộng đưa đi là là đưa là nó chỉ hành bơ nhưng mà khi ra chạy thì nó sẽ có I am hello my name is Kian I am 8 đó đó là cái điểm lợi của cái ham này ham này nó có cái nghĩa đúng nghĩa nó là nghĩa tiếng việt là định dạng nên nó sẽ định dạng và cho cái biến đó vào trong dòng dữ liệu string như vậy nên ta có thể đỡ vô cái biến ờ, in vô trong này mà không cần phải ờ, tốn sức về việc đỡ dạng string hay gì nếu mà nó vé dài chúng ta có thể đỡ uh, chữ hàm uh, string nếu mà uh, nó ngắn nhưng mà nếu nó dài quá thì chúng ta có thể đỡ mấy cái đó vô ừ. hay vậy am a programmer am a programmer em à đây giống nhạc vậy chúng ta có thể đỡ chúng ta đỡ dấu phẩy chúng ta ghi thêm là programmer programmer đây chúng ta chạy nó đã có chữ programmer không cần phải được đỡ đây vô mà các bạn thấy đỡ vô ờ, đây luôn cho nó chịu hay vì phải làm vậy cho nó bất tiện thì nó, nó có nhiều trường hợp giúp ích khi mà các bạn à, đòi hỏi cho cái hệ thống đòi hỏi dữ liệu từ người dùng người dùng nhập tên vô cái phần đăng nhập người mật khẩu vô phần đăng nhập chừng khi nó thông báo ra thì nó phải làm sao để mà đỡ giá trị dàn dàn string với in à, là tên với mật khẩu số à, hay tên tuổi ngày sinh gì đó vào trong dòng string này được có nó có thể thông báo thì ta chỉ phải làm như thế này nhưng nó dài mà nó cũng có trong này nó cũng có tính năng khác như là chúng ta ghi là I am good at coding đại loại ví dụ vậy rồi I am good at uh, coding rồi khi in ra nó chỉ bình thường vậy đúng không đó giờ mình bỏ mấy cái đây đi đây mình đợi cái nhạc ở đây đấy rồi chúng ta chạy thì nó chỉ ra vẫn như bình thường do chúng ta đỡ thêm cái câu ở đây ấy là chúng ta sẽ cắt thêm số đây gắn với phần nhạc nhọn thứ ba đây gắn với nhạc nhọn thứ hai còn cái đầu tiên nó sẽ được gắn với nhạc nhọn thứ nhất như đang ship hàng đồ vô chỗ ngoài này nhưng đây cũng có thể uh, ờ, chịu nó sang chỗ khác bằng cách đỡ ba cái phần uh, phần này là vị trí trong cái nhạc nhỏ ấy người ta phải ha, à, điền hết mấy cái vị trí cụ thừa vào cho nếu ta mà bỏ sót cái đây lại ví dụ như à, ta đỡ đây ta đỡ đây vị trí thứ hai đi cái đây vị trí thứ một còn cái đây không được vị trí thứ mấy là cái máy không phải cái máy nó sẽ tự biết đâu nó từ dịch chuyển nó vô vị trí thứ ba nó sẽ bé tự động béo lỗi luôn chúng ta chạy đó nó sẽ béo rồi nó vừa chuyển từ những cái vị trí cũ trở đây sang đỡ gánh vào bởi vì cái này nó để chống đây đỡ số 2 vô thì nó mới chạy như vậy đó còn nếu treo ra đỡ số 1 ấy thì nó sẽ không có béo lỗi thay vì đó nó sẽ tự động tìm chỗ ngồi cho nó ý là nhân nhân viên phục vụ như vậy cái cách này nó sẽ rất là hiệu dụng khi mà chúng ta đang dùng đỡ nhập dữ liệu như mình đã nói nhưng mình có cách rất là nhanh hơn đây là một cái mèo cho những người à, hay lập trình nhanh để mới đạt được mục đích à, của mình nhanh nhất có thể mình ghi chữ kép này và mình đỡ hai dấu nhật kép này nó phải là nó cũng được gọi là hàm cho lắm nhưng mà các bạn hãy làm cho mình chúng ta bỏ hết mấy cái này này giờ chúng ta đặt tên nha a tên nè còn trong đây là uh, ờ, a là tên viết, là bằng uh, ờ, 8 đi rồi shop là bằng uh, youtuber rồi happy là bằng uh, coding đây rồi như vậy đó giờ chúng ta đờ ép trong đây đúng không nó sẽ có một cái đặc điểm đặc biệt khi mình ghi như thế này hello mình cứ như bình thường đi my name my name is kia vậy rồi mình tạo thêm một biến là name đi bằng kia rồi mình cứ đợi dấu ngạc kép như bình thường đây uh, I am I am đợi cái kép tiếp my shop is a youtuber nhưng mà mình đợi ngạc kép và my hobby is my hobby is rồi mình đã dấu chấm rồi gì đây đó rồi giờ my name is chỗ đây ấy chúng ta không cần phải đợi dấu nhạc nhọn không có gì ở trong đây hoặc ghi ờ, thứ tự như thế này nữa chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta là ghi đợi biến nem này vô luôn cụ thể tên của cái biến đó luôn của IMA ấy chúng ta ghi tên của biến H dương biến H đây à và còn my shop is là biến shop là chúng ta ghi tên nó vô còn Mai happy is chúng ta ghi tên biến happy vô qua chúng ta bỏ cái biến e đi bởi vì chúng ta để số biến e nghe từ ban đầu chúng ta khi chạy à đó nó sẽ chạy đúng theo chúng ta muốn hello my name is Kian I am 8 myself is a youtuber my hobby is coding thì nó thì cái uh, lợi ích của nó là cái gì Về đặc điểm của cái uh, uh, cái uh, app này nó không được gọi là hẹp cho lắm thì nó sẽ nó cũng giống như là tạo ra một cái uh, giá, uh, giá trị uh, dữ liệu string nhưng nó sẽ uh, cũng định dạng nó nhưng theo một cách tối gọn hơn thì chữ F nó cũng có nhớ trách lại về format có nhiều tiếng Việt là định uh, định uh, gì yeah. À? qua định định định định dạng yeah, nó chỉ định dạng những cái dạng xuyên lại với nhau ha, ờ, nhưng mà trong một cái dòng một cái dòng xuyên thôi đấy cho nếu mà chúng ta bỏ sót gì thì nó sẽ sẽ lỗi vì nó nói cái hai cái nhạc giữa hai cái nhạc nhỏ này không có ai ngồi hết không có cái biến nào ở trong này hết thì nó sẽ hai cái nhạc nhỏ này nó sẽ ở đâu đây như vậy á nó sẽ bị hủy luôn chúng ta phải đợi biến vô hạt ta cũng có thể đỡ số 8 này vô ta chạy thì nó sẽ tự động chuyển số 8 dạng in này sang dạng screen trong cái dòng này luôn nên chúng ta không cần nhất thiết phải là dùng hàm format cho chơi cho mệt nếu chúng ta có thể tạo lên một dòng như thế này à, là cho nó dở còn nếu mà chúng ta tạo lên một dòng hơi dài ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng hàm format cho nó dở sử dụng thì cái này nó chỉ hơi dài nhưng mà mình khi các bạn một khi nó dài hay ngắn đến đâu thì các bạn ừ, thì mình cũng khuyến khích các bạn nên dùng và cái ép này à, đó là theo ý kiến riêng của mình thôi rồi thì đó là tắt à, ờ, thì vẫn có nhiều cách khác từ chúng ta có thể nói chữ nhưng đây là những cách để mà nói chữ và định dạng chữ phổ biến nhất à, trong thời của chúng ta hiện nay và giờ video đến đây cũng kết thúc rồi thì nếu các bạn thấy thích video này các bạn có thể ủng hộ mình à, để cho mình có thêm động lực bằng cách nhấn nút like hay subscribe và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để mình phản hồi lại ý kiến và đáp ứng yêu cầu của các bạn nếu có thể. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye!